không có chỗ lậu không có chỗ đá không có thế đá hết chỗ treo luôn thế này nó mới dễ dễ trượt chân ừ. nó mà nhấm xuống nó trơn trơn nó nhảy mẽ vào cầu treo cái cành này đúng không hiểm kinh khủng luôn căn bản là không có chỗ treo rồi nhìn thấy anh gió lắm đấy em ạ anh mà bảo cho em không có chỗ quay ấy con này cắn rồi con này oánh chắc rồi đấy, mồi bắt đầu mới lại <laughs> thể hiện đúng bản bản, bản chất này màu giấy phết này màu giấy không ừ, màu giấy đấy đấy chật chân chật chân đi phết <coughs> xong xong xong xong luôn đi <coughs> không ngờ nó về mình cứ treo chỗ không tưởng mà treo chỗ khác đéo có chỗ ngồi quay treo chỗ khác quay bằng răng chưa chưa chưa em ơi chưa xong clip của hoàng văn quảng Lạng sơn anh em lao xa nhỉ đấy cái thế này cũng là thế bắt buộc nó phải đánh đấy xa cờ lỡ bước là nhảy vào luôn cái nha clip của hoàng văn quảng Lạng sơn nha anh em đây Đấy, vẫn còn định hót hay sao ấy còn này hót chắc rồi Đấy, thấy không Kêu kêu tí hót ngay mà Thôi biết thế được Đây à, Máy vẫn ở à Thấy quay nó hót nhỉ Vội đi đâu đâu Con <coughs> này kiểu gì chả hót con nó bay sang đấy. đấy đấy mẹ còn ra kép kìa đấy, con nữa kìa đôi này á con nữa sang đấy x hai đi con nó quá đấy con chấm bay Ôi. <laughs> rủ nhau đi luôn vẫn hót đàng hoàng vẫn hót nhưng mà nó bị đè cái cổ xuống gập xuống mình không nhìn thấy nó mỏ nó ra rộng okay. một lần anh